à, Xin chào mọi người nhé Hôm nay thì à, Mình chia sẻ mọi người về cái con uh, Tay TX16S này Thì à, Bản của mình mua là bản Xfred NR nhá các bạn Thì nó module trong của nó ấy, Nó là module Xfred NR luôn Mà nó chỉ có Xfred NR thôi Nó không phải là bản 4 1 đâu thì cái bản này mình dùng rất là ok tuy nhiên là hôm trước thì có up lại cái uh, open à, cái cái stx cho nó thì um, sau khi up ấy, thì nó gặp một vài cái vấn đề đầu tiên là mình up lên bản uh, NDS uh, um, à, bản STX mới nhất đây cho các bạn xem luôn này mình up lên bản mới nhất à. đây up lên bản mới nhất hiện nay nhé là bản 2.7.1 cái version của STX này cho TX16S là bản 2.7.1 là các bản mới nhất hiện nay rồi mình up hôm ờ, mình mới chạy tổng thời gian chạy mới được có 4 4 giờ thôi mới bật máy được bật cái TX được 4 giờ thì ừ, bản này nó xuất bản vào 5 tháng 9 Đấy. À, mình ờ, gặp một cái lỗi là khi mà anh em anh em em anh em vào đây này anh em vào đây này anh em vào cái phần anh em vào cái phần này, này đúng không thì nó gặp sinh những cái lỗi này anh em không lốt được cái file này lên thì chút xíu mình sẽ chia sẻ nhưng trước tiên mình muốn nói trước ờ, vài cái hay hay của thằng này đầu tiên là cái tay này mình dùng là thấy khá ngon anh ạ nó hơi to so với người Việt Nam chúng ta một tí nhưng mà chỉnh lại cái này một chút thì thấy cũng khá là ok bay dần thì nó tất cả TX thì nó bay dần thì nó quen thôi à, với lại là cảm nhận của mình thì thấy ổn còn TX thì nó là tùy cảm nhận của mỗi người có người thích kiểu này người thích kiểu kia thì trước kia mình đã từng dùng tango các thứ rồi thì mình thấy mình cá nhân mình cũng chưa đủ trình độ biết cái nào ngon hay cái nào không ngon nhưng mà mình thấy tay này khá ổn Đấy. và uh, mình mua là mua mới luôn nó khá là đắt nó gần 5 triệu gần 5 triệu con TX này đúng không? Uh, cái bản bản bản hệ điều hành của nó này là cái bản uh, ờ, STX đời đầu và nó nó đã có cảm ứng nữa nhé nhưng mà mình mới nâng lên bản mới nhất thôi Đấy. đây cho anh em xem này nó nó bản uh, NRS thôi nhá và tiện đây thì mình có mua cái tên này đây. mình đã mình đã độ lại cái tên này cho nó rồi anh em ạ độ cái tên đây mình đã độ cái tên chân tên này vào đây nhá chứ không có cái tên riêng của nó đâu. tên riêng của nó là cái tên tên nó lầm lởm cơ nhưng mà bay thì cũng không vấn đề gì đấy nhưng mà chính cái hôm độ cái tên này thì thấy sóng cũng ok nhưng mà tự nhiên sau khi độ tên thì mất mất một con quắc hơi buồn đấy thì đấy là cái cái mình mình uh, xe cho anh em nhưng mục đích chính ấy là mình muốn lưu lại cái video này bởi vì là mình gặp cái lỗi mà hiện nay nhiều thấy nhiều anh em up up nốt cái bản NRS XFresh bản 3.0 ấy thì mình có nhận xét như này ờ, thằng đấy thì nó nó có collect với lại cái RX nhưng mà đôi khi nó lại không nhận cái FC không nhận tín hiệu thì con RX không vẫn chưa hiểu tại sao anh em đã biết cái lỗi thì chia sẻ lại cho mình cái lỗi đấy à, cái thứ hai là khi mà đây khi anh em uh, anh em áp cái thế trở lên này thì nó lại gặp một cái vấn đề là anh em không bật được cái NRS đâu đây tí mình sẽ cho anh em xem không làm sao để bật được cái NRS anh em ạ đau đầu thế chứ chờ mình một xíu nhá mình sẽ chỉnh lại một chút xíu để nó xin những cái lỗi đấy khi anh em map xong nhá anh em map thì giống như trên mạng chia sẻ thôi thực ra nó đơn giản nó đầu tiên anh em phải lưu phải copy cái thẻ nhớ của nó ra trước thẻ nhớ nó nhét ở đây này hoặc là anh em lấy thẻ nhớ khác anh em nhét vào cũng được nhưng mà format nó về dạng phát 32 đấy là bước thứ nhất For, copy thẻ nhớ này bước thứ nhất này copy thẻ nhớ này ra một chỗ này sau đó format lại cái thẻ sang dạng phát 32 sau đó thì anh em sẽ tải anh em sẽ tải cái file um, anh em sẽ phải tải cái cái file firmware từ trên cái trang của chính trang của TX16S luôn nhé không cần phải tải từ từ trang của STX đâu sau đấy anh, anh em copy vào giống như trên mạng hướng dẫn cái phần đó thì rất là dễ không có gì cả thực ra up cái open à, cái cái STX này lên thì nó dễ lắm nó không khó như mình nghĩ đâu thành ra anh em cứ up thoải mái thôi cũng không hỏng đâu mình up đi up lại rất nhiều lần mà chẳng vấn đề gì cả nhưng mà khi anh em up xong mọi thứ thành hoàn thiện thì anh em phải nhớ thứ nhất là anh em phải vào GitHub anh em tải được anh em phải tải được cái file đây anh em phải tải được hai cái file này đầu tiên là cái file um, anh em copy thư mục script trong ờ, trong trong ấy nhá trong mục tool nhá đấy anh em phải tải được cái file lua đầu tiên cái file uh, e, e, i nrs này chấm lua và cái thứ hai là file nrsv3.lua bởi vì mình up nrsv3.lua mà thì mình lấy cái vở này nhưng mà khi anh em thực thi ấy, anh em bắp xong anh em sẽ tất cả mọi người đều sẽ bị cái lỗi như này mình vào đây mình sẽ vào đây đây mình thực thi này thì nó sinh những cái lỗi như này còn ở những bản trước thì nó sinh ra dấu hỏi hỏi hỏi hỏi ở đây này đúng không nó sinh dấu hỏi và nó không thực thi cái gì cả nó cứ lốt đinh này thôi đấy là một cái lỗi thứ nhất đấy hoặc là anh em có chạy cái file này nhá thì nó cũng cứ cô tinh này nó hiện dấu hỏi chấm này ở cái file nu nrs express nr kia nó cũng sinh như vậy thì cái lỗi này rất hay gặp và cái lỗi này thì mình lưu lại để cho mọi người nhớ này đầu tiên mọi người sẽ vào phần system đấy nhá rồi xong mọi người nhấn page này đấy vào phần headware anh em vào phần headware này đấy như headware nhá mọi người nhớ này lúc đầu này lúc đầu nhá lúc đầu mình à, mình thực thi này mình thực thi này nó không lên gì đúng không hoặc là nó lên dấu hỏi hỏi hỏi đây là ở các bạn bạn phía bạn hai ở à, các bạn 2 à, à, NS2 thì nó nên dấu hỏi chỗ này này đấy. đấy còn nếu anh em thực thi cái này thì nó cứ ở trên dạng collecting thì thôi không nó cũng không nên cái gì cả không bởi vì thực tế là tại sao tại sao là như vậy nếu như mà anh em anh em phải xét hai bước bước thứ nhất là anh em phải chọn anh em chưa chọn cái module cho thằng này anh em chưa chọn cái headway cho thằng này là headway của nó là Express chứ không phải là cái 4 in 1 như của mọi người thường dùng như vậy anh em phải vào đây anh em phải vào mục headware vâng xong anh em chọn đâu mục headware xong anh, anh em kéo xuống kéo tít dưới này này đây nó sẽ có cái chỗ đây cái internal đây nhá đây là cái internal uh, uh, rf đúng không tức là cái cái module phía module trong của mình ấy module trong của mình chọn là gì thì đây anh em phải đổi cho mình thành Crossfire còn nếu như mà anh em bản 4.1 anh em hoặc là bản Manti thì anh em phải chọn Manti 4.1 anh em phải chọn bản Manti nhé đấy còn đây em phải chọn Crossfire đúng không đây là internal bởi vì nếu như là external ấy thì anh em chọn trong trong cái phần trong phần model được nhưng internal anh em sẽ không thể chọn được mà nó sẽ sinh ra lỗi đấy xong anh em thoát ra ngoài bây giờ nhé bây giờ mình vào mình chạy lại này đây này mình chạy lại nhá à quên chưa được chưa được mình phải à, mình phải xét lại cái này một chút đây mình sẽ phải kiểm tra lại xem nó đúng chưa đã đây chọn đúng code file rồi này internal là code file đúng không rồi Đấy, à, xong tiếp tục mình vào phần vào cái phần module nữa module setting gì nữa anh em cũng phải chọn anh em phải chọn được đây đây không oh. external external đây trong cái phần internal này anh em phải bật nó lên đúng không anh em phải chọn cross file đúng không còn phần external anh em phải up nó đi đúng không anh em phải up đi vì nó nó không có module ngoài anh em phải up đi đấy up đi đúng không sau đó ta return lại anh em tắt đi đúng không tắt đi quên nhấn chưa được tắt đi này đúng không sau anh em bật lại tích mình lại thích rồi bây giờ anh em vào vào lại anh em xem nhá anh nút xfresh này kích vào đây đấy anh em thấy không bây giờ nó đã lên lúc trước ấy nếu mà anh em chọn không đúng hai mục đấy anh em không chọn là nó sẽ không lên nhớ nhá là anh em đầu tiên anh em phải chọn cho mình đầu tiên là vào phần đây anh chọn phần headwear này đấy anh em chọn phần head headwear đây vào mục system đúng không vào mục head sheet này headware xong rồi internal rf anh em phải chọn sang là cross file là một cái thứ hai là trong phần module cái này module thì ông nào cũng chọn giống nhau rồi đúng không đây phần module à và phần model à, model anh em phải tắt cái external nó đi xong anh em phải bật cái internal lên đây internal đây anh em phải chọn là cross file lên cho mình nhá thì như thế anh em mới mới mới collect được với lại uh, với lại cái module NRS ở trong đây Đấy. còn việc up firmware và up cái uh, cái cái module Express sang bản 3.0 thì nó dễ lắm trên mạng người ta hướng dẫn hết rồi nhưng khi up xong anh em chỉ chú ý cho mình cái phần lỗi đấy thôi rồi xin cảm ơn anh em đã xem video mình làm cái này không phải là để chia sẻ đâu mình làm để lưu lại là cho sau này nếu mình có up thì mình nhớ mình hay quên đó rồi cảm ơn mọi người